Nhóm dạ. Một tràng chào đón chào Tôi tự hào là người miền Tây Wow Đâu nha Mọi người có khỏe không? mọi người đã sẵn sàng chưa một hai ba chạy hết mình nha một hai ba chơi. và mọi người muốn nghe bài gì đầu tiên nè bài gì chú bé lắc chắc hả còn bên đây bài khác đi bài gì phiêu lưu ký hả thôi diễn hai bài luôn nha ai đồng ý diễn hai bài vỗ tay lớn hơn nữa đi ok và bây giờ dễ sẽ đến bài đầu tiên cho mọi người nha ngầu ngầu trước đi ha ha ngầu ha ok phiêu lưu ký hồn hùng sinh bá ngay vảy cho lá đây chỉ nhanh nhúng xào hoa tay nghe mắt thấy tất cả mẹ tao viết thầm na một đường một nói một đường một nói thiên hạ cùng kính thân ta bao đời muôn thở xa xăm tóc bạc chân chính trong tâm đời mình mình nghĩ đường mình mình đi ai hận ai oán ai căm ai thương ai nhớ ai mong ai chờ ai ngóng ai trông đừng vì hình dáng mặt mày đường không bóng hồng đen sách Ok, cảm ơn mọi người. Xuống bắt